người đã đứng chờ em tối nay Có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay Vẫn nên mặn và đôi môi ấy Xanh mê bên ai như đôi ta đã từng Có một người đã ước chưa nhìn thấy gì Nhưng phép màu xảy ra cuộc đời mới khi Nên bây giờ anh mới nhìn em trong ánh mắt không có niềm tin Đó là nơi cô ấy đến mỗi khi anh buồn Xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi Em chẳng được mạnh mẽ anh cũng hiểu vậy mà Tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình xoay người trần tinh giác anh mới thấy yên lòng bởi vừa vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngon ngào hạnh phúc do một ai luôn mang lại Hey yo! Cảm ơn vì ai đó đã mang mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời đừng nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi luôn tồn tại trong cuộc đời này dù bao điều ngang trái đằng sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi chỉ là em chẳng thể nào hay biết tôi em phải vui bên người thì trên đôi môi anh mới có thể mỉm cười thấy đưa gì có những nỗi buồn của anh anh thấy đưa gì có những nỗi nhớ khi anh xa em anh đang cố tìm lại em người con gái đã quên anh giờ đây mọi thứ vụn vỡ đi tất cả em ơi anh mơ tiếng cười thân quen chiều trong tay bước dòng trời mong lung đứng đoạn yêu thương có lẽ duyên ta không thành anh mang hết chuyện cô đơn gửi cho cơn gió phiêu du chiều tan hoàng hôn xóa hết những nghi ngờ nhìn em hạnh phúc bên ai càng làm anh tan nát lòng tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa điều anh lo lắng vẫn cứ luôn xảy ra nếu không đổi thay chẳng có ai sống được vì thiếu mất yêu thương bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian bởi vì đằng sau luôn có anh kề bên hãy cầm chặt tay anh anh sẽ dắt em qua có ai muốn sơ chia tình đâu với em vì đôi ta chỉ có duyên không nợ nhau thật ra trời biết bài chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến thì thôi anh xin chúc em bên người sẽ hạnh phúc em đừng lo tới anh mà mất đi tương lai tôn đen người ơi rồi từ đây đôi ta hãy lối đường của em bước đi và hãy xem như ai chúng ta chưa từng gặp ngày mai lỡ nếu có gặp nhau một hai có quan tâm đến nhau rồi đi thôi đừng để trái tim ngậm ngùi và hãy xem anh như người ơi hãy xem như là một giấc mơ vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ thời gian cho đôi ta đã hết người hãy đi đi liều lên chi hãy xem như ngày qua chúng ta sống ta mà thôi anh trai nghèo nên đem lòng thương cô còn sông quê nơi mình thường ngồi dưới bóng trời nơi vương xa có nhớ không nàng nhận chưa ai đã trôi xa về đâu trời sâu trời buồn mây vây đen lòng buồn lại càng thêm say mê chờ người về lại nơi ngày xưa đôi ta vui bên nhau dưới cánh diều tình anh này thì chào riêng em thôi còn đừng còn mong bao nhiêu đêm trôi Phận dở dáng duyên ta lỡ làng nhìn em cười vui đêm vũ quý giòn sương đồng nhẹ trên đôi mi phần duyên này gửi trong gió bên lên cao mây xanh xa ngôn ngàn hòa tiếng đàn có nghe đâu đây mùi hương còn vương em đâu hay mãi chẳng nghèo thiếu em vắng lặng hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ